Anh ơi vào ừ. kia đi Trong kia có Pokemon đấy Nhà nghỉ mới lại có Pokemon á Em vào rồi, anh cứ vào mãi